yêu mình em mãi thôi họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui thiệp hồng ngày cưới trao tay ta sẽ xứng nhau mình ơi ông ông từ làng mình đã kết hôn kìa em ok là anh sẽ rước em về mình thừa ba má tính cái chuyện cầu cái